thú là vì khi họ còn sống họ quá sức của ảnh hưởng trên ba lần với, với thiên tâm với hương hụ với cha mẹ thì họ sẽ không có thích ứng ở vào cái thời vàng kim khi mà đức thầy xuất hiện đức thầy là phật di lạc khi mà phật xuất hiện họ không có thích hợp để nghe nó cũng giống như tại sao thụ đem hai câu chuyện là một cái chiếc thân đang sống ở một cái hành tinh gọi là hành tinh đỏ và một cái chiếc thanh đang ngồi đây tại vì cái chiếc thanh hành tinh đỏ chứ bộ không có lập đạo được có lập đạo họ không tin cũng giống như trái đất của mình giống như nước Việt Nam của mình nếu mà xu lập đạo trễ 5 năm thì là mấy đứa nhỏ lớn những cái đứa lớp tuổi già mà mà nghe được sư phụ cũng chết hết rồi sư phụ cũng không có lập đạo được thì thời năm 2017 đó cái gì mấy mới cho cái đạo ra đời càng sớm để mà cứu nếu không cái câu phụ thường nói là sẽ thành đồ đồng đồ đá thì người Việt Nam sẽ như thể thành đồ đồng đồ đá tại nó bị nhồi sọ quá rồi bây giờ con có đem đạo kiểu nào đi con nói chuyện họ cũng không nghe hết họ biết là có trời có phật họ nghe nhiều người nói rồi, rồi cộng lại á, họ thấy những thầy quốc danh á, làm hư một cái dân tộc về đạo đức hư uh, hư chùa hư chiền hư cái nền tảng về lòng tin nó gọi là mất đi cái lòng tin á trong con người mình nó có những cái function giống như computer vậy cái function mà có lòng tin nó tự nhiên mất hết một nước Việt Nam trăm triệu người ấy, mất đi cái lòng tin thì giờ con có lập đạo kiểu nào cũng như không à hiểu không nó có cái đó nữa chứ bây giờ con có nghĩ hồi hồi hồi xưa á, ai mà thấy một cái hiện tượng lạ thôi là cả nước người ta quản hồn người ta phải tu rồi còn bây giờ hiện tượng lạ đang ngồi đây khỉ bảy màu đang ngồi đây thiên tử đang ngồi đây đóng ba cái đinh cũng ngồi đây rồi nói chuyện gần 4 năm gần hai trăm mấy chục cái clip cũng hết nước miếng luôn cũng ngồi đây có bao nhiêu người hiểu đó là thiệt một triệu phần trăm chứ thiên tử sao làm thiên tử giả được hiểu không còn lập cái đạo này em con nghĩ giàu cho người lỗi lạc nhất thế gian á một vị thầy nào cũng không dám lập đạo nữa mà sư phụ lập được cái đạo tới ngày hôm nay phải có cha ấn chứng hội đồng chư phật ấn chứng Thế khi không sao lập được đạo Vậy mà họ cũng chờ chờ Lên mạng cũng vẫn chửi Ngày nào cũng chửi Đồ bố láo bao que tối ngày Là sao Là vì sư phụ sợ nước Việt giống như cái thành tinh đỏ đó vậy Cũng may có hạt giống Thiên Tâm đang ngồi đây Bữa lễ ngày mai là ngày 30 tháng 4 Tại sao là 30 tháng 4 Sư phụ chọn ngày khác 30 tháng 4 nó có ba ý nghĩa nghĩa thứ nhất, ngày 16 tháng 3 là ngày thành lập Đạo Thiên Tâm năm 2017 tại núi Thiên Long Sơn. Bữa đó đó, mấy chuyện gì về còn đông hơn, ờ, rất là cực kỳ đông đủ hết. Mà mình không có làm gì Chỉ còn dĩa trái cây với mấy cái bông thôi, đứa nào nhớ bữa đó không? Ở trên Điền Mẫu thôi. Rồi nhưng mà mình trễ một tháng cũng không sao nha. Cái thứ hai là cái này mới là cực kỳ quan trọng sư phụ biết được nước việt sắp sửa chết phân nửa người phân nửa người trong nước việt sẽ bị chết chết đói chết bệnh và chết chiến tranh ba thứ cộng một lúc thì mình mới lập cái này để khấn riêng cho nước việt bữa hổm mình khấn cho hàng du khen rồi thì hôm nay mình khấn nước việt là vì những cái đường mà khi mà chiến tranh đường kinh tế vận chuyển cho nước việt á xăng dầu không có thì là thấy nó náo loạn rồi kinh tế mà nhà băng mà của Việt Nam mà khủng hoảng cái nữa là nó càng náo loạn nữa con thấy bây giờ sắp sửa rồi đó à, rồi à, chưa tính thằng Trung Cộng á, nó thù mình gần năm bảy nghìn năm nó lấy Đài Loan được à, nó quýnh thằng Việt Nam thằng Việt Nam yếu xìu à giống như bắt à, cao đồ mình xô cái ngã không cần xô nó đi còn té lịch bịch tại vũ khí đâu có đánh được với ai nên mình phải khấn thêm một chuyện nữa mỗi năm cũng là ngày 30 tháng 4 ngày 3 tháng 4 của mình có nghĩa là 30 tháng 4 bên Sài Gòn ở bên kia mấy đứa nhỏ thì ăn mừng cởi áo ra chạy ông đa rồi giống như ăn Hỷ lắm nó không tìm cái chuyện gì đó nó vui vậy đó hôm nay mình làm mình lên mạng mình lên mấy cái này để cho nó không phải vui đâu con nó là ngày kỷ niệm của của bên bên tự do và bên kia thì đúng nhưng mà không có bên nào là vui hết á ở bên này cũng không phải là hận nữa mà bên kia cũng không phải là vui nữa nó là một ngày kỷ niệm thì được bớt có mấy cái vụ mà rầm rỉ ngoài đường đi chết tên nơi không lo đó, là vậy nữa. để cho từ nay về sau những ngày đó hải ngoại về quốc nội đều có ngày 30 tháng 4 nhưng mà ngày kỷ niệm thôi chẳng có bên nào hận thù cũng chẳng có bên nào gọi là ngày ăn mừng hết trơn á chứ năm nào cho bộ thấy cũng ăn mừng đó núi mình là là cái mối hàng núi của mình là tâm linh trực tiếp thẳng với trên trời là một cái đài truyền tin cực kỳ quan trọng của cái nhân loại thời nay cụ nói 10 gì cái chúng hết tám chín nhất là Việt Nam mà tại sao nó mình lại xen vô cái chuyện 30 tháng 4 ở trên trời giữa Atula với, uh, uh, với, với uh, Thiên Đình nó cũng đấu nhau quỷ sa tăng ở trên gọi là thiên ma ba tầng nó cũng đánh với sư phụ tối ngày sư phụ là con cha xuống đây cũng phải đấu đá với cái đám quỷ uh, quỷ tình báo hoa nam với quỷ đỏ đúng không búa liềm á nó cũng búa liềm á với cái búa có nghĩa là đạp liềm có nghĩa là cắt cổ người thì uh, búa liềm sẽ sang trang mà mấy vị nói có ờ, mấy bà thơ búa liềm sang trang <laughs> thì tôi cũng kỳ với cái đó thì đó là tại sao thiên long sơn mình là tu hành nhưng mà đạo với đời là giống nhau quỷ với phật cũng giống nhau cái hình bát quái á yin and zen nó trắng với đen cũng giống nhau à đạo tức là chính trị chính trị tức là đạo nếu không á sức mấy mà mà, mà Việt Nam à, chiếm được Sài Gòn nếu mà không lợi dụng đạo trong đó rồi bây giờ á mỗi lần mình nói gì đụng đụng tới uh, phía bên uh, bên uh, đậu đen đi mình đậu trắng đi đụng tới đậu đen á là nó rồi anh tu lo tu anh lo mấy chuyện tàu lao á anh ở bên hải ngoại cứ lo chuyện hải ngoại anh lo chuyện bên đây nước việt là của tụi tôi cũng là tào lao đúng không cái nước việt á, hiện bây giờ cái thế hệ trẻ bệnh từ 18 tới 45 á, mà không có hiểu gì á trong vòng 10 năm sau thôi bia một đồng với ba cà phê với ba cái rồi chất độc của trung cộng cái gì nó cũng bom vô á là chết ung thư là hết luôn một người bị bệnh là cả nhà phải bán đất cả nhà phải lo cái bệnh là một cái quốc gia kiệt quệ như vậy nội mà đi xin à, qua xứ đài để đẻ dùm con lai tàu thôi con lai đài loan con lai tàu thôi mà bữa nay á, người ta còn không cho đẻ dùm nữa hở nhỏ nào có bầu của nó đuổi về nam đẻ không thể như mấy mình năm trước nhục nhã đẻ dùm thôi mà cũng đẻ không được <laughs> mấy con là phụ nữ mấy con hiểu đi nỗi nhục của quốc gia trong lịch sử nhân loại hồi bởi vì lâu lâu có ngồi cái hồ biết nhiều chuyện ờ, trời chuyện đất nhiều quá cái tóc nó bạc biết mà nói không được nói cũng chẳng ai hiểu tới sau này Việt Nam sẽ để là một đống rác <laughs> đống rác và để là một cái lịch sử gọi là hèn nhát và ô nhục của người Việt Nam trong 10.000 năm lịch sử của người Việt đó là đảng cộng sản việt nam do hồ chí minh thành lập sẽ để lại một cái lịch sử rất là cực kỳ ô nhục cho nước việt cho nói vậy sau này mọi người cũng vẫn thờ hồ chí minh nhé để bên tượng hồ chí minh để bên à, tượng ai ta để tượng à, phật đây ha ok một bên đó thì cà chua một bên thì bông hoa thì có ai muốn ờ, ờ, cầm trà chua thì cứ cầm cà chua không bên cầm bông hoa cúng phật thì cúng <laughs> cái giờ mấy ông thầy quốc danh mà với việc cộng nó đưa lên nó nói kéo thu hút cả năm bảy triệu người làm hư một cái dân tộc cái vụ của bổn phận phải nói để cho họ thức tỉnh mà cuối cùng họ cũng không thức tỉnh họ cứ uh, ngây ngô lắm gu ngủ không ầu ơ với dầu không à như là ca sĩ vậy đó làm mấy cái hình bỏ lên mạng facebook ẩm bé đồ giả bộ à, ông thầy thích chúng thấy mình đó giả bộ cầm cái khất thực đi gì đạo đại thừa đâu có khất thực cái kiểu nào làm ấy, mà nhớ có một cái à, hồi xưa 5 năm trước 10 năm trước mấy gì mới nói là con phải dạy cho ờ, họ thiên á là phải có chánh kiến phải có cái đầu để suy nghĩ phải không vậy mà sao mà không có ai mà chịu suy nghĩ hết bị mấy ông thầy nói xuyên tạc là về núi hay là về chú hữu hay là về cha mẹ là họ tin à? đó là trong năm loại năm loại khó độ đó là loại phật tử khó độ nhất tại vì chiếc thuyền của phật nói là cái đầu của họ là chứa nước dơ đó rồi bây giờ có đổ bao nhiêu nước sạch vô cũng vẫn dơ tiếp đó loại đó loại con chiên của bên công giáo hồi xưa mình đã nói trước là tin ta được về trời không tin ta thì cứ xuống địa ngục hôm nay mình cũng nói như vậy hồi đó mình cũng dặn trước rồi sau này ta trở lại cứu chúng người chúng người chứ không nhìn người ta vậy mà họ cũng chửi mình hai loại kiến cận cận cứ nghĩ là mình có một chút xíu ăn học của thế gian là mình giỏi nhưng mà cũng may ngày qua có đệ tử kiến cận à, pharmacy đó người ta có hồi xưa là một trong loại có độ nhưng mà giờ <laughs> à, à, như là kiến cận mình chưa lại nha cũng chưa được con đứa đệ tử kiến cận à, học giỏi <laughs> rồi à, mã tấu xăm mình thì thôi cái đó khỏi chề miễn bàn còn cái phần còn lại á, là đại gia giàu có chức quyền sân trước sân sau đó cái phần này á là mình không có nói hết nha quý vị mình chỉ nói là nó có khoảng 50 ờ, phần trăm là tự vì đang ăn đậm rồi đang ờ, giống như con chuột mà nằm trong hũ nếp vậy đó ăn ngon lành quá không có chịu ờ, chạy ra khỏi hũ nếp ăn nó nổi mà cái bụng nó mập á mà nó bò ra không nổi chỉ cần người ta bóc ra thôi không có mấy con chuột ăn hũ nếp nó kiểu vậy à, rồi chết sống trong cái hũ nếp à, vậy nhưng mà phần đó đó âm thầm cho hộ độ cũng được khoảng 30 phần trăm dầu cho họ là phạm nhật dưỡng hay là nguyễn quân hằng hay là cái ông gì mới bị bắt hiệp hiệp gì ta tên gì à? ai biết tên ông nhắc đây hả tân hiệp phát ở tên gì hả nguyễn thanh hả à? Nguyễn Thanh Thản hả? Ờ trời Thanh Thản nó đã quá ta. Rồi còn cái bà gì bữa hổm mới vừa bắt nhà bạn à, gì SBC bà gì? Bà gì Lan. Nguyễn Lan. Nguyễn Mỹ Lan đại khái là những nhân vật giàu có đó, tộc đỉnh tộc đỉnh của nước Việt. Rồi thêm cường đô la chạy chiếc xe có triệu đô gì đi đại khái thì một đống nhà giàu của Việt Nam nè đó. Mà không có hiểu về thiên tướng kiệt này á là cũng là nghèo sát dây cương cũng sẽ vô tù ăn cơm hộp như thường <laughs> nhưng không có hẳn là là là vô tù là vô tù luôn đâu mấy cái người này cũng đang đóng phim cho bề trên đó, đang đóng phim khổ á tại cái quốc gia mà thí dụ như mỹ á, nó làm gì làm đâu có ngu đi bắt mấy thằng à, CEO mấy thằng à, ấy đi bỏ tù đâu nó bắt một thằng đi bỏ tù là cái hãng đóng cửa rồi làm sao ai đóng thuế cho nó chỉ có nước việt nam mình là ngu nhất lựa mấy thằng dạo là bắt láng hết con thấy nó chuyện lạ không phạt nó thì cứ phạt đi nó đâu khe tiền nó đâu không cứ thích bắt người ta rồi làm sao mấy người nghèo sống nhiều khi một thằng nó giàu nó mua một đống chung cư ở đường quận 1 tự nhiên bắt một thằng nó vô hình thành ra một đống chung cư đóng cửa là phải rồi bắt chừng 10 thằng thôi là cái nước tàn rủi rồi vậy mà cũng cứ đi bắt hoài <laughs> cái chuyện à, thành tinh đỏ dài rồi tới cái à, <laughs> thành tinh xanh rồi mới <laughs> xong rồi mình chở vô mình nói tới à, mấy ông bầu nữa mặt ở đây hiện giờ <clears throat> ngày mai chúng ta cộng lực để mà xin giảm cái sự chết chóc tổn thất của cho bà con dòng họ mình ở bển chứ bộ không có ai bển cũng không có gì lo phụ có hiếu bà má à, đẻ ra cái xác này là xong rồi ông bà à, đi về chợ chỉ lo trăm triệu à, con rồng cháu tiên thôi ít nhiều chúng ta đều có hân nhẫn bệnh mình gán khách hắn nhiều lúc uh, cha đứng dưới gốc râu ấy cha thấy là mấy đứa này thành tâm thiệt á giảm chết chóc uh, nó giống như hở mấy ông à, công giáo đứng ngay chỗ mấy cục đá nè tại mấy cái bàn của công giáo đứng đây mấy ông có cắt bye bye á cho hụ thấy mấy ông đứng đây quá đông luôn mấy ông xuống và cách ông xếp lại mấy ông không cái là vừa xong buổi tiệc là mấy ông bay cái dù ngay thẳng về diêu khang liền phun xuống là tiếc liền quá thì hôm nay diêu khang nó mới không bị thất thủ thì cái này mình cũng vậy mình đây là gần với à, trời gần với phật gần với chi gì gần với tổ quà mới mới được thử quấn quấn mấy cái này <coughs> tổ nói không sao tổ là à, vô ái ngại phải không mấy con cứ làm gì làm tổ là phật rồi tổ mới vừa nói chuyện cái vụ nè cứ việc quấn thoải mái tại tổ là vô ái ngại rồi à, sáng thêm không đâu sao cho nên cái gì mình cũng nói chuyện trực tiếp cũng giống như ông sơn thần cái miếu ổng lúc đầu sư phụ thì tính quay qua đây cái hòn nghĩ nghĩ ồ ờ, qua cho ông nhìn view rồi quá không đẹp cái ngồi hỏi kỹ là ngài muốn ờ, nhìn gì ồ ờ, tôi muốn nhìn qua phật di lạc tại ngài là thần ngài cũng muốn đi về trời chứ không cho nên bây giờ ngày mai á, mà mình mà mà bưng cái miếu lên á là mình phải quay về hướng đúng ngay Phật Di Lặc núi của mình á mỗi một cái hiện tượng gì chút chút thôi cũng phải xin giấy phép cũng phải hỏi mấy vị đàng hoàng chứ không phải con muốn đặt kiểu nào con đặt hai ông lẫn đẳng kìa bữa nay có hai trái bắp không đãi ông đi ông đang ở đẳng hả lân cái thiên tình hạ phạm rồi ở đây ờ, là núi thiên cái điểm thiên là một trong những kỳ quan của thế giới trong tương lai những cái gì mà ai mà bỏ công bỏ sức làm trên này á ừ. sẽ lưu truyền lại nghìn, năm nhân loại sống ở trên đời á mình đừng sống cho cá nhân nữa mình đã sống cho cá nhân lúc mình còn sinh viên thì mình nghèo mình sống cá nhân rồi mình vừa có gia đình mới tổ ấm thì dĩ nhiên ờ, cho con baby nó mới đẻ con đầu lòng đúng không bây giờ chúng ta <clears throat> đã trải qua đầy đủ rồi <clears throat> cũng có đứa thì cũng còn đang lặn hợp trong tài chánh có đứa cũng dư giả thì mình nên mở lòng rộng chút mình sống cho đồng loại của mình sống cho quê hương của mình sống cho bạn bè của mình mình càng sống cho cái tập thể lớn thì cái tâm mình lớn giống như Phật thì sống cho cả cái vũ trụ thì tâm Phật lớn còn Bồ Tát thì sống cho cả một cái vũ trụ nhỏ rồi xuống xuống xuống xuống, xuống. thì à, cái tâm mình rộng chừng nào cái mình sẽ thành cái quả gì đó chừng đó còn ờ, bữa nay mình sống cho nước Việt thì sau này mình được con cháu đời đời của người Việt Nam sẽ ờ, nhớ tới mình mình chết đi á mình hả không có để đem lại để lại bất cứ gì hết ngoài ra những cái gì mà mình ờ, hy sinh hôm nay cho nhiều người thì nó sẽ để lại còn có những đại gia hiện bây giờ chưa biết mấy gà họ chỉ sống cho gia đình và sống cho cái business của họ tối ngày cuối cùng rồi cũng chả ai biết họ là ai rồi họ chết đi họ chỉ để lại một cái di chúc cho lượng sư anh thành rồi cái đứa con đó, nó quậy cái rồi cũng cái thằng hồn á thấy cũng bị sốc tại vì mình chết đi không phải là hết nha cái hồn biết hết á cái hồn biết à, nếu mà mình ích kỷ mình sẽ theo dõi cái tài sản của mình phụ nói cái dạng này là không có bị tội á nghe nghĩa là còn bay lãng đảng mà làm à, ma chơi á thì cứ bay về nhà thì sẽ thấy à, con của mình nó lấy tiền của mình nó đi à, mua xe mới cho gậy nó là mình thấy nóng rồi mà nó biết mà cái thằng hồn của mình sẽ biết cái con nhỏ bồ của thằng con của mình nó sớm muộn á, cũng sẽ làm tiền rồi đồng thời cùng lúc cái thằng nhỏ bồ của thằng con mình nó đang có cặp bồ với thằng người khác nữa tại cái hồn biết hết có phải là bị sốc không cho nên nó ờ, không có nên để tiền nhiều cho con cháu kiểu sư phụ á mỗi đứa cái nhà mỗi đứa một triệu học xong xong cho nên giờ sư phụ làm thoải mái không có đứa nào cầm lên sư phụ chứ biết nhiều cho đủ đưa nó nhiều công chồng của nó bỏ nó tội nghiệp nhưng mà mấy đứa con sư phụ nó không có cần tiền sư phụ bạn nhỏ lớn nó là cba à, nó tự nó làm năm biết nhiêu tiền <coughs> thằng kia thì giống như kiến cận ngàn qua vậy vụ mở cái tiệm pharmacy cho nó bán <laughs> còn mấy con nhỏ lại á, thì nó cái cho cái học vấn là sống không có cần nhà cửa tự nó biết bơi từ hồi xưa mình cũng tự mình mình đi làm part time mình đi mà sư phụ đi bán mặt đen đồ này nghe sư phụ bán cây xăng nữa này nghe rồi sư phụ những cái ngày đầu mà chưa có là xin vô đường mặt nò tiếng mỹ không biết cái phụ à, đi rửa xe dealer nữa cuối tuần á hãy làm anything mà ra tiền rồi à, xưa dùng này farm nhiều lắm cái khu evergreen đó nó là cherry không à ví dụ rồi cách đây 40 phút á, là trái cây rồi cuối tuần nó nhảy vô trong chiếc xe van của mấy ông mà chở mấy ông thả mình xuống như dịch vậy đó mạnh nay ra ngoài hái trái cây rồi hái xong có mấy mỹ chủ vườn á là nó đưa đồng ví dụ mình mình hái lên một thùng vậy đó cái cây trong vườn của nó thì làm mỗi một cái cuối tuần đó là làm cũng được mười mấy hai chục đồng à, ăn thôi mình hái lẹ hái chậm nữa nghe đủ nghề hết không nghề nào không làm chứ không chi con mình giờ nó sướng thế thế hệ con của mình á là nó đâu có biết mà hồi xưa những người việt đầu tiên qua đây làm vậy đâu thôi về xu kể cho nó nghe biết hết giờ á, ở dưới núi mình á chỗ chiếc tàu á ai mà muốn phát tâm lớn mà để lưu truyền lại á là một cái monument bằng uh, xi măng hay là bằng granite phải không rồi khắc tên hết lịch sử thiền nhân tị nạn rồi tên của những người chết ai có người chết á mình làm một website mình làm cái này là chuyện lớn phải không để lại cho người mỹ nó đọc nó quảng hồn cái tụi mỹ vô đây á nó tưởng là sư phụ à, là người fisherman người đi à, câu cá đó rồi cái đem chiếc tàu với hù đậu chứ nó cứ hỏi hoài à ô bò tàu của mày á mày câu cá mày đậu đây <laughs> cho nên mình phải làm một cái lịch sử một cái monument à, để xéo xéo này nè rồi cái giữa mình làm dấu thiên tâm cái mình ở giữa mình trồng bông rồi đẹp lắm không bông dạ. à, mà đủ loại luôn bông nhạn thọ bông gì mình trồng được mua ở đất kali trồng đủ loại bông được ngay chỗ mà cái cây nó chùi chùi chỗ hàng rào đen đi xuống nó dài chừng uh, à, 50 feet lên cho đó cái monument này cũng nghĩ cũng cỡ <laughs> mấy triệu đổ xi măng vô phải không rồi miếng đá này vô à, kiểu như cái viết chì ở ngoài Washington vậy đó để tên hết khắc ừ, tên lên hết mà nó có loại khác á, là khi mình để vừa rồi á cái máy nó nằm ở trên đó nó khắc luôn giống như ờ, nghĩa địa vậy đó nhiều lắm hệ núi mình nhiều chuyện làm ngay sau lưng này nè chỗ ba cờ này phải không cái đường mình đi lên hiện giờ mình thấy cỏ không à, chỗ đó làm có mô anh nữa hay là thôi trời ơi, cho lên đây đọc nguyên ngày luôn á tên hết luôn sau này á, sư phụ sẽ làm hai bên đó một bên á, là tất cả những người chức sắc lớn của Việt Nam Cộng Hòa một bên tất cả những người chức sắc của bên bên hiện giờ một bên rồi á, sư phụ à, sẽ có một cái cách nào á, giống như để cho mỗi người lên đây ok ở bên nào đậu đen nhiều để để để mà giống như mình mình coi lòng ta đó tại họ cũng là nhân vật lịch sử đúng không khi mình làm như vậy nó sẽ không đêm mai ở bác hồ tôi cũng có tên đây nghe cái mình để à, để coi chửi nhiều hay là khen nhiều còn bên này á, thì mình để giống như vua bảo đại phải không coi à, chửi nhiều khen nhiều tức là tất cả lịch sử luôn nó vừa là cho mọi người nhớ hết biết hết và đồng thời vừa rating luôn như thăm dò bầu cử vậy đó à tháo bác hồ bữa nay nhiều người trăm người lên thăm núi bị trăm người chửi ta mình nói thí dụ à, <laughs> chứ mình không có giấu à, mình càng đưa lên nữa những cái nào người nào mà giữ chừng nào á, mình đưa lên giống nhất là bắt trọng hay này mình đưa bắt trọng lên nữa để hình bắt trọng nữa không khách đồ vô để coi khen nhiều hay là chơi nhiều thì sau này con cháu à, của bên kia cũng qua đây ờ à, cũng có bắt hồ bắt trọng rồi đó nhưng mà qua đây là phải rated có nghĩa là mình làm à, mình làm mỗi bên chậu nhang nha bên nào mà bị nhang cắm ngược lại là bên đó bị chửi còn bên nào mà nhang mà cháy <laughs> là bên đó được khen đúng rồi đó à cái chiêu này được á à tức là cũng nhang, tụi mày muốn đốt hay là tụi mày muốn cắm xuống gửi lại đi không ừ à chứ giờ mình giấu làm gì mình giấu nó càng thương nữa mình chơi luôn à, bạch tuột luôn cả à hai bó nhang cứ nghe là bên cắm ngược là biết bị chửi nhiều rồi mà ngày nào cái mấy ông mà maintenance của núi sau này trời sao bên này sao toàn là cắm ngược không vậy sao bên này á <laughs> còn lại cái cái chân nhang phải không <laughs> cái đó là vui đó tự nhiên đang ngồi cũng nghĩ lên mấy cái ý kiến vu vơ nữa đâu biết vu vơ mà sau này đó, lên mạng này dạ. thành thiệt thì sao đó là ý nguyện của chú hữu mà dạ. chủ yếu chúng ta ngày mai là xin giảm tội nghiệp cho nước Việt xin giảm sự chết chóc tan hơn đói kém thiếu uh, thiếu thuốc men á lo đệ tử ngọc anh vẫn ăn gì chưa ờ, đệ tử uh, Evan mình rồi đang ăn hả à, khi mà có chuyện gì xảy ra thì bây giờ chưa xảy ra mình thấy đã đã bèo rồi con hiểu không là ở nhà ngày nào cũng mà vét tường lon nấu cơm rồi đó cộng lại chung cộng mấy ông gài nó vét sạch gạo đem về bên bển để nó thủ bên nước nó nữa mà con cứ tưởng tượng mà có một chuyện gì xảy ra có chết không đừng nói là là cái vụ không có quên mình trước á